các khách hàng của mình tìm được trong quá trình di chuyển sau một thời gian hợp tác. Thương hiệu chuyên về thiết bị ô tô thông minh là GoTech đã ký kết hợp đồng chính thức với công ty trách nhiệm hữu hạn ứng dụng bản đồ Việt về việc sử dụng bản đồ Việt Map S1 bản quyền trọn đời cho tất cả 6 model màn hình ô tô thông minh GoTech. Vì thế khi mà các bạn mua màn hình ô tô GoTech, bố ơi, cho... lắp màn ô tô GoTech, màn ô tô cũ bé à? <laughs> màn hình ô tô giá rẻ thế thế này thì ra là GoTech. Mày đừng có bốc phát cái này có quà tặng là, là camera hành trình với sim 4G Giờ thì bố cho con đi mua luôn nhỉ Thôi ông im mẹ ám mồm đi Đồng ý Yeah! Yeah! Yeah! Không biết Liêu liêu Thế nào nhỉ? Mẹ cho con biết bà cô giáo tạo Ở trường nhé Ừ Mẹ của đời Đi cô mẹ